Ok hello, à, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng Soi Kèo cùng với kênh Tiếng Bóng Đá nha anh em Thì cái lời đầu tiên thì tiến cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh em đã ủng hộ tiến ở thời gian qua nhé Đó thì à, à, trong cái video lần này Tiến sẽ nhận định phân tích cho anh em một cái trận đấu uh, khá là hấp dẫn tại ngoại hạng Anh được rất là nhiều anh em đang uh, chờ đợi nhé đó chính là trận đấu giữa cái thằng Man City và Arsenal thì trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 ờ, giờ khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai đấy thì thuộc vòng đấu thứ 33 tại giải Ngoại hạng Anh nhé anh em thì trước cái trận đấu này diễn ra cùng ngày cùng giờ à, cách nhau tầm 15 đến 30 phút thôi thì cũng sẽ có các trận đấu khác tại ngoại hạng Anh được diễn ra như là uh, Nottingham với Brighton này, Chelsea với Brentford này, đó West Ham với Liverpool. Thì riêng trận đấu giữa Nottingham với Brighton và West Ham với Liverpool tiếng cũng đã lên cho anh em tại cái kênh tiếng bóng đá đây kênh này thì anh em có thể vào để tham khảo nhé tiếp theo đây thì cái video thứ ba mà tiến đăng lên trong cái ngày hôm nay đó chính là trận đấu uh, derby nước anh đó trận siêu trận trận đấu uh, siêu kinh điển nước anh giữa cái thằng man city với arsenal thì uh, ok trước khi mà nói về trận đấu này uh, nhận định và phân tích uh, thì anh em hãy cùng tiến uh, xem qua trước về cái tỷ lệ kèo mày cái đã đưa ra trước nha đây thì hiện tại anh em có thể thấy được nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo chấp khá là cao dành cho đội chủ nhà Man City đó Man City ở trận đấu này được thi đấu trên sân nhà sẽ chấp đội khách Arsenal đến mức chấp là một hòa anh em, mã chấp rất là cao luôn. Còn uh, tỷ lệ chấp ở ngay trong hiệp 1 đó chính là chấp nửa trái trước Arsenal. Đó. Còn về mã tài xỉu trong cái trận cầu này đó chính là ba hòa cho mã cả trận và 1.25 cho mã tài xỉu ở ngay trong hiệp 1. Còn về mã kèo phạt góc thì ờ, Man City cũng sẽ chấp góc trước Arsenal với mức chấp là ba hòa đó và chấp 1.25 ở trong hiệp 1 này và 9.5 chính là mã kèo tài xỉu góc cả chặn và 4.5 là mã kèo tài xỉu góc ở ngay trong hiệp 1 nha anh em đó và ở trận này thì uh, tiến thấy là nhà cái đưa ra cái mã tài xỉu thẻ phạt khá là cao đó tài xỉu là 4.5 cho mã tài là chỉ bỏ 1 ăn 0.74 mà thôi đó và bỏ 1 ăn đến 1.02 cho những ai nằm xỉu thẻ phạt 4.5 ở trong cái cuộc đối đầu này và Arsenal cũng sẽ chấp Man City với mức chấp là 0.25 về cái mã thẻ phạt nhé anh em đó mã cả chặn thì anh em thích mã nào có thể đầu tư vào mã đó nếu như mà anh em có thể chơi trên một cái trang uy tín nhất thì anh em có được những cái mã kèo nó ok hơn đó ăn cao hơn để cho anh em chơi chắc chắn là những ờ, khi mà anh em chơi qua thầu qua cò sẽ không có được những cái mã kèo mà phải cốc hay là mã kèo thẻ phạt đâu anh em đấy đấy thì ok nói chung ấy thì đây là những cái mã kèo mà tiếng uh, ờ, sàng lọc lại để đưa lên trên cái bảng như thế này cho anh em dễ nhìn dễ xem mà thôi đó còn những mã kèo mà nó nhiều hơn nữa có rất là nhiều mã kèo mã kèo chấp này cả chục mã kèo chấp cả chục mã kèo tài xỉu luôn em gốc thẻ phạt nhiều mã kèo khác nữa trên trang nó có ấy đó hiện tại thì tiếng không tiện để đưa lên cái trang lên đó tại vì đưa nguyên cái trang mà cá cược lên nó sẽ vi phạm cái chính sách từ youtube anh em nó sẽ đánh sập cái video của tiếng cho nên à, những ai mà muốn có được nhiều mã kèo hơn muốn có một cái trang để tự chơi không cần phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò đó cái tỷ lệ nạp rút nó nhanh nè đó nó bảo mặt mà nó ăn cao nữa không có ai biết mình chơi ra sao hết thắng thua cũng chả ai biết chơi như vậy mới mới ok đúng không anh em không bị mất like mất phí như là chơi bên ngoài qua thầu qua cò nữa thí dụ như trận đấu này anh em thấy chấp cao quá anh em kết Man City thấy chấp cao quá anh em cũng có thể đợi bóng lăn 50 phút gì đó xem thế trận diễn ra như thế nào xong rồi lúc đó anh em vào cũng chưa muộn vì mình cầm cái trang mà thích vào lúc nào vào đó còn thử như mà anh em cầm cái mã kèo này chơi bên ngoài xem thì hồng cò nó vẫn đưa cho anh em mã kèo chấp một nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là ăn 6 ăn 65 ăn 7 thôi cao lắm là ăn 7 thôi đó hoặc là nó sẽ đẩy mã kèo chấp lên 1.25 đúng không anh em còn trên trang nó chỉ chấp một và cho anh em ăn rất là cao ăn 0.88 đó thì nói chung cái việc mà chơi trên trang lúc nào nó cũng lợi thế hơn rất là nhiều so với cái việc mà anh em phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì những ai mà muốn có một cái trang để chơi thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là anh em phải sử dụng ví momo anh em phải nhớ kỹ cái lời tiếng nói nha có những cái cái điều kiện đó thì anh em mới có thể đăng ký một cái trang chơi được thì đủ điều kiện anh em cứ liên hệ với tiến đi số zalo 0963 731 346 hoặc là anh em có thể liên hệ trực tiếp qua bốn cái đường link dưới phần mô tả thì à, trong video ấy trong video tiếng đăng lên à, dưới phần mô tả tiếng đều dán những cái đường link facebook cá nhân này telegram fanpage cùng với tiktok anh em có thể ấn trực tiếp vào những cái đường link này để tránh cái việc mà anh em bị giả mạo ấy tiếng bị giả mạo thì nó lừa lọc anh em qua cái việc mà anh em tìm kiếm chính cái tên này trên cái ứng dụng này đó trên các cái nền tảng này thay vì tìm kiếm cái tên trên các nền tảng này nền tảng này này thì anh em cứ ấn trực tiếp vào những cái đường link ở phía dưới đó hoặc là anh em có thể trực tiếp liên hệ qua số Zalo 0963 731 anh em cần có điều kiện đủ tiếng tiếng nói ấy, thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách đăng ký tạo tài khoản trên trang để chơi nhé đó cũng đưa vào nhóm miễn phí luôn nhóm tiến là không thu lọc phí nào từ anh em hết ok thì cần thì cứ liên hệ thôi tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em thì quay trở lại với tỷ lệ kèo nhà cái đưa đưa ra trong cuộc đối đầu siêu kinh điển giữa Man City và Arsenal đó các trận như là trận chung kết tại ngoại hạng Anh đó em trận chung kết sớm ấy đó thì ok à, anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước khi đưa ra những cái sự, sự lựa chọn mà nó an toàn nhất để cho anh em có thể đầu tư kiếm cơm gạo trong cuộc đối đầu này nhá đây thì ờ, uh, trước tiên anh em có thể thấy được đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo này thì uh, chủ nhà Man City sẽ ra sân với sơ đồ là uh, một cái sơ đồ là công toàn tập luôn em đó sơ đồ là 3241 sơ đồ này sơ đồ sơ đồ tấn công rất là mạnh của Man City đó với cái uh, tiền đạo cấm cao nhất đó chính là con quái vật Hà Lan này đó và cái bộ tứ mà hỗ trợ cho Hà Lan đó chính là uh, ờ, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne cùng với Ronaldo và Rilit đó thì đây là một đội hình quá quen thuộc của uh, Man City ở cái dạo gần đây khi mà uh, khi mà áp dụng cái cái cái sơ đồ này thì Man City thường xuyên là chia tấn công đó tấn công áp đảo trước mọi đối thủ để mang về bàn thắng sớm đúng anh em đó và sẽ xuất hiện rất nhiều góc nếu nếu như mà Man City áp dụng cái sơ đồ này đó còn về đội khách Arsenal thì sẽ ra sân với sơ đồ là 4-3-3 Đó một một cái sơ đồ khá là chắc chắn dành cho pháo thủ trong cái cuộc đối đầu với Man City hôm nay Và cái bộ ba mà của tiền đạo của Arsenal đó chính là Bukayo Saka cùng với uh, à, Rabiot Jesus này đó và Martinelli thì uh, đây cũng là một cái sơ đồ khá là quen thuộc dành cho Arsenal ở cái mùa giải năm nay với cái bộ ba tiền vệ chơi khá là chắc chắn cũng như là làm chủ tiếng giữa như là uh, à, Olerat này đó và bắt tay cùng với Thaka thì đây nói chung là cái sơ đồ của hai đội xét về tất cả thì nó cũng uh, uh, về cái độ đẳng cấp thì chắc chắn là là là uh, bên phía của Man City nó sở hữu những cái cái uh, uh, cầu thủ mà nó có tên tuổi cũng như là nó ở cái đẳng cấp cao hơn so với uh, Arsenal nhưng mà Arsenal cũng có những cầu thủ thi đấu rất là tốt nha anh em đặc biệt những cầu thủ trẻ đang trên đà rất là phát triển ấy đó và cái lối chơi của Arsenal cũng ngày một gắn kết hơn đó và rất tiếc cho cái thằng uh, uh, Arsenal ở trận đấu này là sẽ thiếu vắng đi cái sự uh, uh, uh, cái sự xuất hiện của cái thằng người uh, Nhật Bản anh em đó cầu thủ người Nhật Bản là Tomiyasu thì cái thằng này lúc mà tiến thấy có theo dõi Arsenal thi đấu thì thấy nó thi đấu rất năng nổ anh em và có một cái phong độ cũng như là cái cái tinh thần thi đấu cực hay luôn khi mà đối đầu với các đội bóng lớn đó và riêng tiến thì thấy riêng về cái sơ đồ mà chấn thương của hai đội thì Man City nó sẽ không có sự vắng mặt đáng tiếc nào ở trong cái trận cầu đêm nay đó và trường hợp của cái thằng uh, ờ, Nathanake thì cũng đã có thể quay trở lại và Man City sẽ có một cái đội hình phải nói là mạnh nhất uh, để đối đầu với Arsenal còn về Arsenal chỉ thiếu vắng ba cầu thủ đó chính là Saliba cùng với El Nani và Tomiyasu thì riêng tiếng thấy cái sự tiếc nuối nhất dành cho Arsenal trong cái trận đấu này đó chính là thiếu vắng đi cái cầu thủ đó chính là uh, Takehiro Tomiyasu này đó cái thằng này nó thi đấu cực kỳ năng nổ và cực kỳ hay luôn em không phải những cầu thủ châu Á nào là là cũng thành công như là là uh, ờ, Tomiyasu ở thời điểm hiện tại đâu đó ok thì uh, à, với những cái à, sơ đồ cũng như là cái cái đội hình chấn thương của hai đội như thế này thì anh em cũng có thể thấy đây Tiến cũng muốn chia sẻ thêm chỉ là những cái sơ đồ ga xăng dự kiến thôi nhé anh em đó cái chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu cho anh em chúng ta có thể tham khảo thôi không có gì chắc chắn ở cái sơ đồ này hết đó ok thì anh em hãy cùng Tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng hiện tại của hai đội này đây đầu tiên đó chính là à, đội chủ nhà đội chủ nhà Man City thì đang có được à, 70 điểm sau 30 vòng đấu 22 thắng 4 hòa 4 thất bại và ghi được 78 bàn thắng để thủng lưới 28 bàn còn về Arsenal, đội khách thì đang có được 75 điểm sau 32 vòng đấu với 23 thắng 6 hòa và 3 thất bại, ghi được 77 bàn thắng và để thủng lưới 34 bàn. Xét về cái hiệu số bàn thắng thua thì Man City đang nhỉnh hơn Arsenal một ít nha anh em. Đó cũng không chênh lệch nhiều cho lắm. Nhưng nên nhớ Man City vẫn thi đấu ít hơn cái thằng Arsenal là ở hai trận nha anh em. Thi đấu ít hơn Arsenal pháo thủ là hai trận. Đó. Và hiện tại Man City chỉ kém cái thằng Arsenal này với 5 điểm mà thôi. Nếu như Man City thắng hai trận đấu ở phía trước đó và bằng số trận đấu với Arsenal chắc chắn là cái ngôi đầu bảng sẽ tạm thời dành cho Man City đó đến cái lượt đấu vòng thứ 32 này đúng anh em hay như Tiến đã nói cái cửa mà để Man City lên cái ngôi vô địch ở cái mùa giải năm nay là cao hơn nhiều so với Arsenal trong cái thời điểm hiện tại đó nếu như Tiến phân tích thêm cho anh em hiểu nếu như mà trận đấu này mà Arsenal Man City có một trận hòa đi đó thì à, hai đội vẫn chênh lệch nhau 5 điểm anh em và Man City vẫn sẽ thi đấu ít hơn Arsenal là hai vòng đó còn nếu như mà Man City lại thắng cái trận đấu này trước cái thằng Arsenal thì à, Man City nó sẽ có được 73 điểm sau 31 vòng đấu đó 73 điểm sau 31 vòng đấu và sẽ đẩy cái thằng Arsenal này uh, lên cái mức số tổng trận thi đấu là 33 đó và chỉ có 75 điểm chắc chắn là cái cơ hội của Arsenal nó sẽ khép lại hoàn toàn cho cái ngôi vương vô địch ở mùa giải năm nay đúng anh em đó thì nói chung gần như ờ, sáu bảy bảy mươi phần trăm bảy đến tám mươi phần trăm là Man City sẽ có chức vô địch ở mùa giải này nếu như mà ở trận đấu này mang về một kết quả hòa dành cho hai đội hoặc là một cái chiến thắng dành cho Man City đó còn Arsenal mà muốn có được cái uh, uh, chức vô địch ở mùa giải năm nay thì bắt buộc ở trận đấu này phải hạ được Man City cho nên trận đấu này uh, tiến tạm thời gọi nó là một cái trận chung kết sớm tại cái giải đấu ngoại hạng Anh về cái việc mà tranh cái ngôi vô địch nhé anh em đó một trận đấu cực kỳ hấp dẫn tại giải ngoại hạng mà anh em không nên bỏ lỡ vào đêm nay đấy thì tiếp theo đây anh em hãy xem qua về cái phong độ gần đây của Hà đội cùng với Tiến nha đây đầu tiên là đội chủ nhà Man City thì nó gần như nó đã bất bại mọi trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó với tổng cộng là 7 trận thắng và hai trận 7 trận thắng và một trận hòa ở 8 trận thi đấu gần nhất đó thì anh em thấy này những trận thắng của Man City thường có cái tỷ số khá là đậm đều cách biệt từ à, hai ba bàn trở lên đó 7-0 trước Leipzig này thắng đậm 6-0 trước à, uh, lay đó rồi thắng 4-1 trước Liverpool cũng như là thắng 4-1 trước uh, Southampton này đó rồi 3-0 trước Bayern rồi 3-1 trước uh, Leicester đó và mới đây nhất là trận thắng 3-0 ngay trên sân nhà uh, tại cúp FA trước cái thằng Sheffield United thì à, Man City cũng đã lọt vào đến cái vòng chung kết FA Cup nha anh em và đối thủ của Man City đó chính là MU đó trận đấu sẽ được diễn ra vào tháng 5 đấy thì hiện tại riêng tại cái đấu trường cúp C1 châu Âu thì à, sau khi hạ cái thằng Bayern tại cái lượt trận hai lượt trận tại bán kết thì Man City cũng cũng đã xin lỗi anh em đã hạ được uh, à, Bayern tại cái lượt trận tại vòng tứ kết đấy thì Man City nó cũng đã lọt đến cái vòng bán kết tại cái giải đấu cúp C1 châu Âu còn tại giải uh, cúp FA thì Man City nó cũng đã lọt đến cái vòng chung kết và sẽ đối đầu với MU đó còn tại ngoại Anh thì cái cơ hội để lên ngôi vô địch của Man City cũng đang rất là sáng anh em cho nên nói chung là Man City đang có cơ hội rất cao để giành cái cú ăn ba ở cái mùa giải năm nay đó và trước tiên Man City chắc chắn nó sẽ dồn toàn lực quyết tâm cho cái trận đấu với Arsenal vào uh, ờ, phiên này đó ít nhất là một trận hòa đúng không em nhưng mà tiếng nghĩ ở trận đấu này chắc chắn Man City nó sẽ hướng đến một chiến thắng nhiều hơn nhưng mà Arsenal nó chắc chắn nó cũng sẽ không muốn để cho uh, Man City có nhiều cái cơ hội trong cái cuộc đấu đầu đêm nay ít nhất là một trận hòa để Arsenal có thể nuôi được cái hy vọng lên ngôi vô địch mùa giải này dù cho nó nhỏ nhoi đó đó và nói chung uh, nhìn sang qua về cái phong độ của Arsenal thì anh em có thể thấy này uh, là mọi điều uh, có thể hướng đến một trận hòa kiểu như là tốt hơn là một cái chiến thắng uh, kinh điển trước cái thằng Man City hoàn toàn có thể xảy ra dành cho Arsenal nhé anh em vì hiện tại cái phong độ của Arsenal cũng không đến nổi tệ khi mà nó cũng bất bại liên tiếp ở 10 trận thi đấu gần đây nhất đó trong đó là có liên tiếp trong đó có tổng cộng là 5 trận thắng và 5 trận hòa đó thì ờ, với những cái thành tích uh, khá là ấn tượng dành cho Arsenal ở những trận đấu gần đây cũng sẽ giúp cho đội bóng này có thêm động lực cũng như là cái quyết tâm giành cái vô địch của mình tại cái giải đấu ngoại hạng Anh đó dù cho mọi lợi thế hiện tại đang nghiêng về phía Man City nhưng chỉ cần một chiến thắng trước Man City thôi chắc chắn là mọi cái thế mọi mọi cái tình huống mọi cái thế trận tại các bảng xếp hạng nó sẽ hoàn toàn thay đổi đúng không anh em. Đó thì anh em xem này, đáng tiếc nhất cho cái thằng Arsenal đó chính là đã bị cái thằng uh, Sporting ở ờ, cầm hòa 3 đều, tổng tỷ số 3 đều ở hai lượt trận tại cái lượt uh, tứ kết cúp C2 châu Âu. Đó và Arsenal đã bị Sporting loại khỏi cái uh, uh, vòng tứ kết cúp C2 châu Âu trên cái lọt sút penalty may gũi. Đấy, thì sau khi mà hòa cái trận đấu này và bị loại khỏi cúp C2 châu Âu chắc chắn là Arsenal sẽ tập trung toàn lực cho cái đấu trường ngoại hạng Anh vì chả, hiện tại Arsenal chả còn cái mục tiêu nào khác đó thì nó đang có được tổng cộng là hai thắng tùng số 41 trước Crystal Palace và và Leeds United cùng với đó là ba trận hòa liên tiếp như là hai trận hòa hai đều trước Liverpool và trận hòa hai đều trước West Ham này đó và mới đây nhất trên sân nhà thì Arsenal cũng đã một cái cặp ừ. trận hòa một cái trận hòa đầy cảm xúc uh, với tỷ số 3 đều trước cái thằng Southampton Đấy thì với một cái phong độ cực sáng của hai đội thời điểm hiện tại thì rất là khó để phân thắng bại trong cái trận đấu này dù cho Man City có uh, cái cái cái có cái tỷ lệ chấp là chấp một hòa khá là cao trước Arsenal trong cái cuộc đấu đầu đêm nay nhé anh em. Đó thì uh, anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái thành tích sân nhà cũng như sân khách của hai đội này. Đây thì trên sân nhà trên sân nhà thì cái thằng Man City nó cũng đã có tổng cộng là 6 trận thắng liên tiếp nó cái phong độ sân nhà cực khủng của Man City luôn nó chỉ hủng lưới hai bàn mà thôi và thậm chí là nó đã ghi đến tổng cộng là ờ, uh, 26 bàn thắng sau 6 trận đấu gần nhất trên sân nhà một thông số cực kỳ khủng mà chưa có đội bóng nào có thể vượt qua được Man City đó còn về đội khách Arsenal thì anh em nhìn vào cái thành tích Arsenal tuy là bất bại ở 4 chiến làm khách gần nhất nhưng mà nó đã có đến 3 trận hòa với tỷ số là hai đều đó ba trận hòa cùng tỷ số hai đều đó anh em trận hòa 22 Sporting này trước Liverpool cùng với West Ham đó và nó chỉ có duy nhất một cái trận thắng 3-0 trước Fulham ở bốn trận làm khách gần nhất mà thôi đó xét về phong độ thì à, Arsenal cũng đang có một phong độ khá là ổn không đến nổi tệ nhưng nhìn qua Man City thì chắc chắn là sẽ thấy áp đảo hoàn toàn đó nhưng mà mang một cái tính chất khá là quan trọng của trận đấu này chắc chắn Arsenal sẽ không phải là một đối thủ dễ chơi dành cho Man City đó thì ok anh em hãy đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội cùng với tiếng nha đây trong lịch sử thì uh, Man City nó hoàn toàn áp đảo so với Arsenal khi mà có được 4 chiến thắng liên tiếp ở một bốn cái cuộc đối đầu nhau gần nhất đó chiến thắng 5-0 cũng như là 2-1 ở cái lượt chặn lượt đi lẫn lượt về tại cái giải ngoại hạng Anh mùa trước đó và tại cúp FA thì Arsenal cũng đã bị chính cái thằng Man City này loại khỏi cái giải đấu cúp FA đó và tại cái chặng lượt đi tại cái trận lượt đi ở ngoại hạng mùa này tại cái trận lượt đi ở ngoại hạng mùa này thì Arsenal cũng đã để cho Man City đánh bại với tỷ số là 1-3 ngay trên sân nhà của mình đó thì quay trở lại với trận lượt về này chắc chắn là khó khăn nó sẽ chồng chắc khó khăn hơn dành cho Arsenal đúng anh em ở trên sân nhà mà để cho Man City đánh bại tỷ số 1-3 chắc chắn ở lượt về sẽ khó khăn hơn nữa nhưng bóng đá là sẽ không biết trước được điều gì anh em đó nếu như mà Arsenal nó muốn lên ngôi vương muốn nuôi hy vọng là vô địch mùa giải ngoại hạng Anh mùa này chắc chắn là nào ờ, Arsenal cùng với huấn luyện viên sẽ uh, hướng đến một cái chiến thắng trước Man City đó tệ nhất là một trận hòa thôi đó chứ còn một thất bại thì coi như mọi điều hoàn toàn nó kết thúc dành cho Arsenal đúng không anh em ở đây những gì tiến đã phân tích cũng như uh, cái tỷ lệ kèo mà cái đưa ra cho cái trận ờ, siêu kinh điển ngoại hạng Anh vào khuya hôm nay thì tiến sẽ có các cái mã kèo dành cho anh em như sau anh em thấy hợp mã trùng máu thì vào nhé còn không thì có thể đánh ngược lại với mã của tiến ở ờ, đó thì uh, đây là những cái sự lựa chọn mà tiến dành cho anh em trong cái cuộc đối đầu này đầu tiên là anh em có thể vào mạnh cho tiến đó chính là mã kèo tài tài ba hòa ở trận đấu này đó thứ hai là anh em có thể vào thêm cho tiếng và vào mã kèo đó chính là Arsenal được chấp một hòa cả trận đó thì đây chỉ có hai mã kèo mà tiếng đưa ra cho anh em trong cuộc đối đầu đêm nay thôi đó còn nếu như mà anh em có được một cái trang để chơi thì anh em có thể vào thêm cho tiếng đó chính là một mã kèo đó chính là mã kèo tài thẻ 4.5 cả trận này đó vì với một cái trận đấu khá là quyết liệt kiểu như là một trận chung kết sớm dành cho hai đội tại quả giải đấu Hoàng Anh chắc chắn là sẽ xảy ra những cái pha tranh chấp đó không có nương tay không có nương tiếc dành cho hai đội thậm chí là tiếng nghĩ trận đấu này sẽ xuất hiện một chiếc thẻ đỏ dành cho một trong hai đội nữa anh em đó cho nên anh em có thể đầu tư mạnh cho tiếng và mã kèo là tài thẻ 4.5 ở trận đấu này có tỷ lệ ăn kèo rất là cao đó ngoài ra anh em có thể nằm thêm cho tiếng và mã kèo Arsenal được chấp một hòa cũng như là vào mã kèo tài ba hòa cả trận đó và tiếng nhận định trận đấu này sẽ tiếp tục có một cái tỷ số hòa với kết quả là hai điều dành cho Arsenal trước Man City. Nếu như mà đen cho Arsenal mà nhận một thất bại trước Man City cũng chỉ là một thất bại với cách biệt một bàn mà thôi đó chính là một thất bại 1-2 hoặc là 2-3 của Arsenal trước Man City mà thôi thì đây chỉ là những cái sự uh, nhận định phân tích của Tiến về cái trận đấu này anh em thấy hợp mã trùng máu thì bảo thì vào nhá đấy thì uh, còn những anh em nào tiến cũng chia sẻ thêm một lần nữa ở muốn có một trang chơi uy tín muốn vào cái nhóm của tiến để cùng đầu tư kiếm cơm gạo thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là em có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ hướng dẫn tất cả anh em cách đăng ký trên trang để chơi cách vào cái nhóm để cùng đầu tư kiếm cơm gạo với tiến đó tin tưởng thì cứ liên hệ đây tiến sẽ hướng dẫn anh em đăng ký tài khoản rồi ờ, đặt cược rồi vào kèo mua kèo bán kèo như thế nào tiến sẽ hướng dẫn cụ thể cho từng anh em hết đó ok thì số Zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link Telegram, Fanpage rồi TikTok cùng với Facebook ở dưới phần mô tả trong video anh em nhớ nhé. Chỉ liên hệ chính thức qua những cái gì mà tiếng nói trên cái video này thôi. Ok, thì uh, à, tiếng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây đó anh em thấy nhận định của tiếng hay hợp mã với anh em anh em có thể đầu tư theo tiếng và đừng có quên lẳng nút like ở trong cái video này và bình luận về cái tỷ số cuối cùng trong cái cuộc đối đầu siêu kinh điển tại ngoại anh này đó tiếng sẽ lựa chọn những anh em nào mà bình luận sớm nhất chuẩn nhất và nhanh nhất sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt bằng cái hình thức là chuyển khoản online nhé đó tiếp theo là anh em cũng đừng có quên là để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh đó đầu tiên là kênh tiếng bóng đá tiếp theo là kênh tiếng số kèo luôn nhé anh em ok thì tiếng cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là tiếng cũng chúc cho anh em là có thật nhiều sức khỏe cùng với gia đình trong cuộc sống của anh em nhé